chào các bác nhá anh em ờ, shop online tân ánh xin chào tất cả anh em hôm nay ờ, shop xin giới thiệu với lại ờ, anh các bác cái mẫu dây buộc chân gà nhá thông báo với các bác là mẫu dây buộc chân gà mới về hàng về rất nhiều đợt này là hàng rất là đẹp có nhiều cái cải tiến hơn cái lô hàng trước ở mỗi một cái dây ấy, thì sẽ được đựng trong một cái bóng như thế này các bác đặt hàng thì sẽ bỏ vào trong phòng bì Ờ, gửi chuyển phát nhanh cho các bác qua đường bưu điện hoặc theo hoặc là các bạn mua theo kèm đồ ấy, thì là sẽ bỏ theo cho các bác cái dây một chân gà này nhá thì giờ em tôi xin giới thiệu chi tiết cái mẫu dây buộc chân gà mẫu mới này cho các bác ờ, được rõ nhá đây đây nhá à, dây này phần đầu tiên là tôi nói đến cái phần liên kết uh, xích vào chân nhá xích vào chân là vòng bằng dây dù này vòng vòng dây dù nhá à, dây dù siêu bền đan và cái cọng này này cọng này nhá là nó đan theo kiểu uh, ờ, tét tròn đan theo kiểu tét tròn nhá à, nhìn thì mình cảm giác cái hình tròn tròn này nhưng mà thực ra ấy, nó là hình uh, trụ bốn góc vuông ấy nhưng mà khi mình kéo giãn ra thì nó sẽ tạo nên độ tròn là nó kéo rất là nhẹ nhàng nhá mở ra mở vào rất chi là nhẹ nhàng đây anh em nhìn thấy này rất nhẹ nhàng nhá à, cái phần dây trên này ấy, nhá phần dây trên này là bằng một sợi dây dù siêu bền nhá dây dù siêu bền luôn à, dây dù siêu bền luôn và khoảng cách của cái dây này, này là nó sẽ dài được cả một mét tức là cả một mét thì các bác phía ngoài này này là đầu không như này thôi ngoài đầu không này thì các bác muốn ngắn hay hay là dài thì các bác gập nó lại ở khoảng cách hợp lý và các bác buộc vào cọc nhé các bác buộc vào cọc chơi à, dài hay ngắn là tùy các bác à, cái điểm nổi trội của cái dây xích chân này ấy, là cái mối ờ, đây này cái ờ, cái chống xoắn này nhá đây cái chống xoắn này này là rất là đẹp à, cực kỳ hay luôn trơn nhẹ nhàng nó cải tiến hơn cái chống xoắn kia rất nhiều nhá cái hàng chống xoắn này ấy, là anh em rất chi ưa chuộng này à, cái này là hai cái vòng thép vòng thép này là được hàn hơi nhá hàn hơi dính miệng với nhau đảm bảo không bao giờ đứt nhá đấy, đấy nhá cái mối liên kết ờ, giữa cái dây này và cái vòng trốn xoắn này là được đan rất chi là chắc chắn này đẹp này cẩn thận này đảm bảo là không bao giờ bị tuột được nhá đấy, không bao giờ tuột được cái mối liên kết này đấy, đây là chi tiết cái chống xoắn nhá đấy, cái chống xoắn như này là anh em rất là kết nhá anh em rất là thích cái chống xoắn như này ấy. đấy chống xoắn đây bác xem kỹ chống xoắn này nhá nó khác hoàn toàn so với cái chống xoắn lần trước đấy nhá à, bên cạnh mấy cái dây xích chân gà ấy, thì ờ, shop còn ờ, cung cấp một số cái phụ kiện cho anh em uh, uh, chơi gà đam mê gà đam mê gà săn bẫy gà rừng nhá như là cái túi gà bổi này túi gà bổi này Đấy, túi gà bổi túi gà đựng bổi có hai màu như này à, túi đựng gà mồi tôi được là mồi ờ, màu hình lá cỏ khô nhé hình này là hình lá cỏ khô này tôi được là ờ, mồi cái túi này là túi đế vuông nhá túi đế vuông để là sẽ con gà mồi là sẽ đứng được đấy nhá túi đựng gà mồi à, ngoài ra thì có túi đựng uh, gà mồi màu uh, lá cây khô nhé túi đựng gà mồi màu lá cây khô này à, và khi các bác mua mỗi một túi gà mồi như này ấy, thì bên uh, shop chúng tôi sẽ có tặng cho các bác một cái ờ, cây ờ, cọc tấm cọc tấm bằng inox như thế này cây cọc tấm bằng inox à, chắc chắn cái này là được à, chính tay tôi uốn nhá chính tay tôi uốn tôi gò nắn này và chính tay tôi hàn luôn cái này thì tôi hàn bằng hàn điện thôi hàn điện xong đánh bóng sơ thôi thì nó sẽ không được đẹp như là hàn gọi là hàn hơi đấy hàn tích inox ấy, thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ đẹp hơn thì cái này mong anh em thông cảm nhé đây thế nhưng mà cái này là chính tay tôi làm để tặng cho các bác nhá đây, đây. đây. có các bác mua một cái giỏ thì sẽ có tặng miễn phí một cây cỏ cắm nhá các bác lưu ý tặng uh, miễn phí một cây cỏ cắm như này cho anh em đam mê nhá một giỏ gà môi sẽ tặng một cây cọc cắm inox à. đây là cái mặt hàng ờ, uh, phụ kiện gà. ngoài ra còn có thêm cả giò gà rừng giò ờ, giò bẫy gà rừng ấy thì tôi sẽ có một cái clip uh, chi tiết giới thiệu riêng về cái bộ uh, giò bẫy gà rừng hàng uh, chuẩn đẹp chân đồng anh em rất là ưng ý thì hôm nay nó đi giới thiệu chính là về cái dây cột chân này thôi đây các bác lưu ý kỹ lại này dây cột chân này là hàng cực kỳ đẹp này cái này là cái ờ, tết theo kiểu dạng tròn thì là nó sẽ trơn nó nhẹ nó không như là dạng bẹt nhé dạng bẹt thì nó hút nó nặng hơn nó rít nhưng mà đặc biệt chú ý là cái à, liên kết này này cái chống xoắn này này là hàng rất đẹp nhá anh em đang rất ưa chuộng cái mẫu chống xoắn như thế này Đấy. dây dù siêu bền ở phía bên này và độ dài ngắn thì tùy theo anh em chơi co buộc chứ không có cố định như là cái mẫu trước nữa Đấy. À, xin ờ, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé các bác à, mua hàng thì vui lòng à, liên hệ trực tiếp với lại à, số điện thoại à, mà shop cung cấp các bạn zalo facebook rồi alo trực tiếp cho nó nhanh đặt hàng à, shop sẽ nhận ship hàng COD toàn quốc cả cả một sợi dây buộc chân gà ship cũng uh, shop cũng ship COD về đến nhà các bác các bác cứ đặt hàng thoải mái cung cấp uh, họ tên địa chỉ là shop sẽ à, ship hàng về tới nhà luôn anh em kiểm tra hàng xong thì thanh toán tiền nhé không phải à, đặt cọc trước gì nhá rồi xin chân thành cảm ơn à, anh em đã ủng hộ shop Tân Ánh shop Ngọc Ánh trong thời gian qua và mong nhận được sự ủng hộ của anh em nhiều hơn nữa xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau nhé rồi xin chào toàn thể anh